Tôi nhầm một chút xíu anh em nhé. Tôi sẽ lấy ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ? Đây ngày mùng 3 đây anh em nhé. Rất mong anh em thông cảm cho tôi anh em ạ. Tôi sẽ lấy ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Tôi sẽ lấy giải nhất này. Tôi bắt con không này,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 không gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 0990 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không anh em? Nhưng ai cảm thấy hợp thì chúng ta hãy vào Zalo cầu ký phải không ạ? Vâng và ngày hôm sau thì 90 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không anh em? Rất chi là đẹp anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày mùng 4 tháng 1, 6 gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 6996 anh em ạ.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 tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và ngày hôm sau 02 được nổ về cho chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không anh em? Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày mùng 7 tháng 1 2 ghép cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 27 anh em nhé. Tôi sẽ bắt xong xin lỗi độc thủ lô để anh em tham khảo bia hơi xả đá con 27 anh em ạ.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 Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi anh em ạ. Tôi sẽ lấy duy nhất giải ba anh em nhé. Ngày hôm nay thì tôi hơi nhầm một chút xíu thì mong tất cả anh em hãy thông cảm cho tôi anh em ạ. Tôi sẽ lấy duy nhất giải ba này anh em nhé. Đấy, giải 3.3. Tôi sẽ bắt con 5 này. Kết hợp với giải 3.3 thì tôi sẽ đi bắt con 2 này. Đấy,